Trước mặt cầu Sĩ Thanh là đường 6A Chạy từ cổng đình vào trăm mét thì có ngã ba đường bê tông Tổ 456 này Chúng ta rẽ vào à, khoảng 50 mét Còn ngã ba bên phải rẽ phải vào tới nhà Ngang 4 nhà 12 Nhà đất một tổng quanh ngôi nhà nhé Vâng và đây là vị trí của căn nhà Thì Thanh sẽ quay cho quý cô chú anh chị xem từ ngoài vào ha Đây Căn nhà ở phía trước thì có một bộ cửa cổng Màu đen rất là chắc Nhà thì một tấm mặt tiền nhà rất là đẹp à, bây giờ thì chúng ta vào trong nhà thì trước này à, chủ nhà có để cho một cái hiên khoảng 2 mét à, chúng ta để xe ở ngoài cũng được không cần phải dắt vào nhà nhà thì có điện nước đầy đủ hết ạ Vâng và, vào tiếp sau thì chúng ta có thêm một bộ cửa sắt bốn cánh màu trắng rất là đẹp còn đây là không gian của phòng khách căn nhà này diện tích ngang 4 và 12 cầu thang thì à, gia chủ đặt ở giữa nhà Vâng và bây giờ chúng ta vào không gian của bếp Không gian bếp thì à, đơn giản thôi chủ nhân có để cho một cái à, khung cửa nhôm còn giả treo ở phía trên thì chưa có làm còn phía sau này là có sàn nước này có một cái cửa để cho lấy lấy gió vào thông thoáng còn à, phía sau đây có à, nhà vệ sinh phòng vệ sinh ở sau cùng sạch sẽ không gian toàn cảnh ở phía sau nhìn ra trước đó bây giờ xin mời quý cô chú anh chị cùng chị thăm ta lên lầu xem trên lầu có được bao nhiêu phòng ha hiện tại thì à, giá chủ làm cầu tháng nằm giữa nhà đã hoa cương màu xám tay vịn thì bằng gỗ căm xe lên uh, lên phía trên thì bên phải có một cái phòng phòng ngủ khép kín còn phía sau này thì có à, giếng trời rồi uh, toilet hoặc mở cửa ra gió rất là toilet ở phía sau ở phía sau nhà mình là trống cho nên mở cửa vào gió vào rất là mát ở là giếng trời mình phơi đồ hôm nay ok ở phía trước này chúng ta có một cái phòng phòng trống luôn và chúng nhà thì à, sạch sẽ hết rồi vừa rồi à, chủ nhà cho thuê nhưng mà đã lấy lại rồi sạch sẽ quỷ có chỗ nào anh em mua thì về chỉ có giòn vào là ở thôi chứ không phải làm gì nữa hết đây là ban công ban công ở phía trước ai mua nhà tặng cho bóng hoa giấy năm nay còn ở phía trên chúng ta nhìn xuống này bên phải thì đất trống dân địa phương cho nên cũng thông thoáng bên trái chúng ta là cái lối ra đường 6A đấy